Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Phần đầu clip tôi xin được cảm ơn hai anh em Mr. Pixel và anh em Nguyễn Xuân Trường đã tiếp tục gia hạn hội viên cũng như là đăng ký hội viên mới ủng hộ tôi Xin được chân thành cảm ơn hai anh em rất nhiều Và nhân tiện ở cái phần đầu clip có rất là đông người xem thì tôi cũng xin thông báo với các anh em trên kênh Đấy là sắp tới thì cũng có một cái sự kiện giải đấu quan trọng Giải đấu này thì do bên clan GOD tổ chức Tôi nghĩ đây là một cái giải đấu cũng khá là quy tụ nhiều những cái anh tài Ở trong cái bộ môn auto chess mobile Đấy Chắc chắn là cái giải đấu đấy nó sẽ hứa hẹn là sẽ có những cái trận đấu rất là hấp dẫn Theo tôi được giới thiệu thì uh, cái giải đấu này nó sẽ quy tụ Tất cả những cái người chơi hay của tất cả các clan ở trong cái con game auto chess mobile này Ở tại Việt Nam trong cái thời điểm hiện tại từ clan uh, GOD chắc chắn rồi Cái đơn vị tổ chức Đấy rồi thì uh, ờ, clan BP Một cái clan cũng rất lớn Vân vân Tuy nhiên là đây nó là một cái giải đấu mà đấu theo cái tính chất là cá nhân thôi anh em nhá Chứ không phải là đấu clan với clan Tức là không phải 44 Đấy tức là cái ờ, giải đấu cá nhân Rồi chúng ta đã biết cái thông tin giải đấu cá nhân Và cái điều quan trọng nhất ấy Nó chính là cái giải thưởng Giải thưởng trong cái giải đấu đấy Tôi theo tôi nó khá lớn 6 triệu 8 nha anh em nhá Tổng giá trị giải thưởng lên tới 6 triệu 8 Và cái giải nhất, người giải nhất đâu đấy Nó khoảng 3 triệu, hơn 3 triệu Đấy anh em thấy khá là hấp dẫn phải không anh em Thì lại rất là may mắn Là anh em Nguyễn Dương Chủ clan có D có để cho tôi 10 suất tham gia vào cái giải đấu này Thì tôi xin được để lại cho các anh em Hội viên ở trên kênh Đấy thì sẽ có 10 anh em nhanh nhất nha anh em nhá 10 anh em nhanh nhất là hội viên ở kênh Game Today đăng ký với tôi thì anh em sẽ coi như là tôi sẽ chọn ra 10 anh em để tham gia vào cái giải đấu đó. Vậy thì điều kiện tham gia nó là gì? Cái điều kiện thứ nhất là anh em là hội viên ở trên kênh Game Today này. Cái điều kiện thứ hai là <clears throat> về cái mức rank nhá thì là sẽ không có yêu cầu gì về cái mức rank cả. Bất cứ mức rank nào cũng có thể tham gia. Còn về level của ạc ấy thì ờ, level 100 anh em nhá. Có cái điều kiện level 100 là bởi vì là để tránh những cái người dùng ạc clone và chơi 2-3 league vào giải tham gia thi đấu. Đấy thì nó sẽ yêu cầu là cái ạc là phải level 100. Đó. Thế thôi. Còn uh, không có điều kiện gì hết. Đấy anh em nào đăng ký nhanh thì anh em đấy tôi sẽ chọn nhá anh em nhá. Cứ chọn 10 người thôi. Ngày mai tôi sẽ uh, lên cái danh sách rồi tôi sẽ gửi cái thông báo ở trên cái phần tab cộng đồng. Như anh em nào mà đăng ký được Thì anh em đấy <clears throat> sẽ theo dõi ở trong cái trang fanpage Của cái clan GOD Tôi sẽ để ở dưới cái phần mô tả ở dưới video Hoặc là dưới cái phần comment nhá Dưới video này Đấy để anh em tiện tham gia Còn đối với cả các anh em mà không phải là hội viên ở trên kênh Game Today Thì anh em vẫn có thể đăng ký trực tiếp với bên GOD anh em nhá Anh em có thể sang clan GOD và anh em đăng ký trực tiếp ở bên đấy họ sẽ có những cái chỉ dẫn cho anh em đăng ký rằng ở đây anh em cũng có thể thấy là cái phong trào các cái phong trào giải đấu ở cái bộ môn auto chess này nó lên rất là nhiều nó, nó phải nói là rất là sôi động <clears throat> rất nhiều kênh tổ chức các cái giải đấu đấy là một cái điều đáng mừng cho cái bộ môn này cũng như là cái điều phấn khởi cho cái công việc của tôi đấy một cái công việc mà làm cái nội dung auto chess mobile ở trên uh, youtube à, Nếu mà có nhiều người chơi cái trò này thì cũng sẽ có nhiều người xem tôi Đấy nó là một cái niềm vui Tôi rất mong là sẽ có nhiều những cái kênh khác nó sẽ dần dần nó sẽ làm về cái bộ môn này Đấy <clears throat> Nếu anh em nghĩ là là có nhiều kênh ấy mà làm về cái bộ môn này mà cạnh tranh nhau thì không phải đâu anh em Thực ra là nó bắp cho nhau đấy, nó bắp cho nhau rất nhiều Càng nhiều kênh làm về cái nội dung auto chat thì các anh em càng có nhiều cái để xem các anh em sẽ càng có nhiều thứ để mà chơi để mà học chơi theo các streamer hay các youtuber và các anh em sẽ muốn thử nhiều hơn đấy anh em chơi nhiều hơn vừa có lợi cho game lại vừa có lợi cho các cái kênh khác đấy bởi vì nhiều người chơi mà nhiều người chơi nhiều người xem thôi đấy là một cái điều rất là vui anh em thì có nhiều cái để xem đấy, nhất là những cái giải đấu chuyên nghiệp những cái giải đấu mà tổ chức ra toàn những cái game thủ chơi hay ấy. anh em xem em rất thích đấy chắc chắn là anh em sẽ rất thích còn chúng tôi là những cái người làm nội dung thì đương nhiên rồi Có rất nhiều cái để làm Những cái giải đấu tôi có thể livestream và có nhiều cái để nói đúng không? Sẽ có nhiều nội dung để làm hơn Đấy, hoặc là một vài những cái nội dung liên quan đến trong giải đấu Ví dụ như là có ai đấy chơi một cái đội hình gì đó và tôi làm lại những cái đội hình đó thì cũng rất là hay Đó là một cái mối quan hệ tương trợ lẫn nhau Mà ở bất cứ cái bộ môn nào, trong bất cứ cái con game nào hay là kể cả là ngoài cái lĩnh vực này Ngoài cái lĩnh vực game lĩnh vực stream nó đều là như thế hết anh em ạ Đó là cái cách vận hành của cuộc sống Khi mà chúng ta gặp nhau nhiều, chúng ta tiếp xúc với nhau nhiều Đấy, Chúng ta chơi cùng nhau Thì chúng ta sẽ vui vẻ cùng nhau <laughs> Tất nhiên là có những cái lúc mà không vui vẻ Đấy, nhưng mà khi mà không vui vẻ thì chúng ta sẽ không chơi với nhau nữa Đấy, còn khi mà anh em đang xem tôi, anh em vẫn còn xem tôi Thì tức là anh em vẫn còn vui với tôi Thế là tốt rồi <laughs> Và tôi hy vọng là nó sẽ tiếp tục phát triển Bởi vì thực ra tôi cũng biết cái nguyên nhân tại sao mà nó phát triển đến cái thời điểm này nó lại phát triển Đấy là bởi vì là một con game khác cùng nhà phát hành Dorodo đã vừa mới bị Dorodo chính thức khai tử, đấy chính là Auto Chess MOBA. Một trong những cái con game mà theo nhiều người đánh giá là nó khá giống Dota, hứa hẹn là sẽ là một cái phiên bản Dota 2 ở trên di động. Tuy nhiên là không phải, một quả bom xịt ở trong năm 2022. À, ờ, chúng ta có thể thấy là chưa được một năm, đúng không? Chưa được một năm nhưng mà đã chính thức nhà phát hành đã khai tử rồi à, Hiện tại thì <clears throat> đã có cái thông báo là Đến hết tháng này thì game sẽ đóng cửa Đấy Thì anh em thấy là Thực ra cái vòng đời của con game thì nó cũng chả biết đâu một lần Rất nhanh Một khi mà cái số lượng người chơi tụt giảm này Sau đó thì nhà phát hành là, là, là không có doanh thu thì Cái con game nó sẽ chết nhanh thôi anh em ạ Đấy còn tại vì sao mà Game này bây giờ nó lại phát triển là bởi vì là nhà phát hành có doanh thu anh em nhá Đấy nó lại phát triển lên Đấy lại được là nhiều người chơi thì anh em cũng có thể thấy là chính vì thế đấy là nhà phát hành họ mới đầu tư Đầu tư cho con game này hơn Rất nhiều những cái skin mới được thiết kế Rất nhiều những cái bàn cờ mới, hiệu ứng mới được thiết kế Chăm chút cho Auto Chess Mobile Bởi vì thực ra là bây giờ ấy, đây là cái quân quân bài chủ lực của Dorodo Nha anh em nhá Đấy, <clears throat> cái game Auto Chess Mobile bây giờ nó sẽ là cái quân bài chủ lực đấy Nên là anh em yên tâm Là con game này nó sẽ còn phát triển dài dài Đấy, tự nhiên không đâu mà tự nhiên lại hiện tại này rất nhiều người là họ livestream cái trò này đúng không Đấy, rất nhiều người là họ làm nội dung với trò này mà cách đây một năm là không như thế nha anh em nhá cách đây một năm không thế Đấy, ngay kể cả xe quen cũng thế đã quay trở lại trò này và livestream là anh em biết là rất là ok thậm chí là còn tổ chức cái giải đấu đấy cũng rất là nhiều người xem dấu hiệu rất khả quan đấy chứ đúng không tôi hiện tại là tôi cũng đang có chuôi đây anh em ạ chắc tôi phải luôn rồi như này mất chuỗi ngay Đội hình này chưa có hai sao anh em ạ à. Roll nhá, hết tiền luôn đi Đây rồi, hay quá Cái nữa không Roll lốt nhá Roll lốt đi Ngại gì đâu, hết tiền Ù uh, Fallen Witcher, có chơi không <clears throat> Chơi nhá Fallen Witcher cũng khá khỏe đấy Nó làm con Demon đấy anh em ạ Chơi đi Đó Tôi tôi lại lấy cái đồ nó là cái đồ đánh tay rồi ấy Nên là tôi cũng không có ý định là chơi bắn trưởng Đấy tôi tôi ra được cái ờ, cái cái cướp điên đầu game nên là tôi ờ, tôi, tôi ghép luôn. Tí nữa là có thể là chuyển về là chơi ờ, Kira Insect các thứ các thứ. Đánh tay thôi. Nói chung là chúng ta chơi đánh tay thôi anh em. Đồ thì có thể là cho full lần này full lần này cũng được này. Chưa biết để xem. Đấy, còn bình thường nếu mà tôi uh, tôi ghép mấy cái đồ bắn trưởng cơ thì tôi lại chuyển sang tôi chơi kiểu khác. Hay là chơi Fallen Druid, chơi Fallen Druid không? <clears throat> Để tính xem là round sau gặp thằng nào. Thằng top 1 thì gặp rồi, top 1 thì gặp rồi, tôi để ý gặp rồi. Để xem là bây giờ là còn thằng nào chưa gặp đây. EGP EGP chưa gặp Level 5 Chơi Nai Chơi Nai nhưng mà đang khá yếu ở đây nai hay là Hunter chưa biết Yếu lắm anh em ạ, không làm gì hết Mà thực ra tôi cũng chả làm gì được Bởi vì round tiếp theo <laughs> anh em có thể thấy tôi hết tiền rồi <laughs> Tôi vừa xả tiền ở round 9 anh em ạ Để giữ được cái chuỗi này tôi xả tiền ở round 9 Do đội hình nó khá yếu à, Bây giờ tôi mạnh rồi Đội hình như này tôi nghĩ là sẽ rất ổn Vớ vẩn bây giờ gặp cái thằng top 1 Bây giờ tôi còn cắt chuỗi được cơ Ghép đồ gì đấy Chén thánh à Đội hình này nó cũng vẫn cần là, là đánh sớm anh em ạ Lấy chén thánh thì có vẻ đánh hơi chậm Lấy giáp băng có vẻ ngon hơn Tôi sẽ là lấy chén thánh Nhưng mà chắc là tôi nghĩ là Tôi sẽ lấy giáp băng Lấy giáp băng ấy Chúng ta sẽ bắn trưởng nhanh hơn Tung trưởng nhanh hơn anh em ạ Lấy giáp băng trước cho nếu mà tí nữa mà không ờ, không chơi con phô lần này thì chúng ta cũng sẽ chơi ừ, cái con con con con con uh, con gì nhỉ velom đấy con velom cũng dùng giáp băng ngon đấy bây giờ tạm thời chúng ta chơi là chúng ta đồ chúng ta dồn cho con thỏ à con con con mèo đã mèo có giáp băng nó tung trưởng sớm anh em ạ nó nhảy nó sớm thì nó khỏe chứ còn nếu mà lấy chén thánh thì thực ra bắn trưởng hơi hơi chậm bởi vì chúng ta không có đồ tăng mana không có bơ linh Rồi Free roll rồi U uh, đây rồi Bây giờ mà lần đến 2 sao có khi tôi chơi lần luôn đi anh em ạ Anh em nhỏ Bây giờ lần 2 sao chơi lần luôn ở trong cái bộ Goblin luôn Đừng rui được riết thì cho mệt Cái bộ Goblin này bây giờ chúng ta có free roll này Mỗi round này Đúng không Kết hợp với cả Goblin có được không? Được, tôi nghĩ là vẫn được Bây giờ chơi Goblin nhưng mà chơi hai Hyperon đi Chơi ở level 6 Hyperon 3 sao đi Cũng là hai Hyperon Cũng giống như là chơi kết hợp với cả Druid Nhưng mà cái bộ này nó lại mạnh hơn ở cái chỗ là Chúng ta chiến thắng chúng ta có một cái free roll anh em ạ Đấy nó hơn ở cái chỗ là Nó sẽ bù vào cái lượng tiền roll Đấy chúng ta có một cái cái cái free roll Free hai đô mỗi round rất là mạnh Để chúng ta có thể tìm ra được những cái quân bài ba đô sớm À Sorry anh em, 3 sao sớm cũng như là, là con Fallen lên được 3 sớm. Ừ, hợp lý đấy. Tôi thấy là hợp lý đấy anh em ạ. Rồi, từ con Fallen này cứ từ từ rồi anh em nhá. Tí nữa chơi, bao giờ lên 2 sao cho vào. Ron thì tôi nghĩ là Ron ở 6 rồi, tôi không lên 7 đâu. Ú, mà cái thằng top 1 nó mất chuỗi từ bao giờ đấy kia? Sao tôi không biết nhở? Ui giời Tôi đợi mãi nó qua tôi cắt chuỗi mà Cuối cùng nó lại mất chuỗi anh em ạ Chán nhỉ <laughs> Chán thật Thôi không sao Chuỗi này nói chung là khó thằng nào cắt được lắm Bây giờ mèo hai con mèo này nó vô đối rồi Trong giai đoạn này 6 hăn à Chưa được à, Chưa đủ 6 hăn Không có cửa ăn đâu Mặc dù level 7 Level 7 nhưng mà không ăn được Phải 6 hunter cơ 6 hunter thì mới có cửa ăn được nếu mà nó có 6 hunter thì tôi cũng sẽ mất chuỗi rồi roll tiếp nào u uh, được đấy có lên 7 không nhỉ? có thêm con rùa so có lên 7 không Thực ra là cái con này cho vào thì nó cũng khỏe Nhưng mà bây giờ tôi đang toàn hai sao rồi Phải lên 7 mới nhét được vào cơ Thôi từ từ anh em ạ Không không cần lên 7 bởi vì bây giờ có 7 con rồi Ở trên bàn cờ có 7 con rồi Đối thủ bây giờ cũng chỉ có 7 con thôi anh em Đấy kể cả cái thằng ở top 3 chơi nay nó up lên nó cũng chỉ 7 con thôi mà Tôi cũng 7 con Thế việc gì mà phải up sớm đâu Kệ thôi Thằng này có 6 con này Ăn được yên tâm Không sợ Ê Ui Cẩn thận nhá Cẩn thận Rồi Cứ bình tĩnh Hyperon ờ, up cấp làm gì sớm anh em Ủ Về lo mà Thế thì chắc là Bán con này đi thôi 50 tiền anh em ạ <clears throat> Rồi có Velom rồi đấy Có Velom rồi Trận này nếu mà chúng ta kích hoạt hai wizard thì nó cũng sẽ ra được cái bộ goblin sớm nhưng mà tôi không chơi kiểu thế anh em ạ. Tôi tôi cứ chơi ở level 6 này tôi roll thôi. Lên 7 thì kích hoạt hai wizard thì chúng ta có 6 goblin. Đấy. Nhưng mà hơi không anh em, chơi thế nó yếu lắm, nó không mạnh đâu. Chúng ta cứ roll 3 sao nó mạnh hết. Cứ 3 sao mà mà, mà, mà táng thôi. Bây giờ tôi nghĩ gặp thằng này này chắc mất chuỗi. Ừ. <clears throat> nhưng mà thôi không sao cũng chấp nhận mất chuỗi thôi anh em ạ bây giờ nếu mà không không mất chuỗi ấy, thì Fallen lên hai sao đấy Fallen lên hai sao mèo lên hai thì chắc chắn là, là chuỗi này giữ được luôn nhưng mà cái câu chuyện đấy chúng ta sẽ phải roll nếu mà muốn nó lên hai sao chứ còn áp cấp thì không có đâu anh em nhá roll thôi từ bây giờ rao hy vọng là gặp nó ở rao 19 u uh, mèo này nhưng mà không không áp được áp thì yếu Đây rồi Một con nữa U uh, được đấy Tạm thời như này đã anh em nhá Lại Velom này Để tôi up cấp cái đã Cái round này tại sao tôi lại up cấp Bởi vì là thế này này Tôi mua Velom ấy Nó cũng sẽ không đủ 50 tiền Nên là tôi up cấp lên 7 Đấy Đằng nào cũng áp cấp lên 7 nó cũng là 40 đô thôi nha anh em nhá. Tôi mua con Velom nữa là nó là 40 đô. Tức là chúng ta sẽ có lợi tức là 4. Nếu mà tôi mua con Velom mà tôi không áp 7 nó vẫn lợi tức là 4. Thế là tôi quyết định tôi áp. Đấy. Áp 7 là hợp lý anh em ạ. Ui nhưng mà có mất chuỗi trong này không? Trông con có to nhỉ? 6 assassin. Ui mất chuỗi rồi anh em ơi. Ui mất chuỗi rồi, mạnh quá, mạnh quá. 6 assassin anh em ạ. Nhưng mà thôi không sao chấp nhận chấp nhận chấp nhận Nếu mà tôi ra vừa rồi tôi không áp thì nó cũng thế thôi Nó cũng tiền nó cũng thế Lợi tức nó cũng thế thôi Nó cũng không khác anh em ạ Đấy round này thì chúng ta thắng là chúng ta cũng có 50 tiền Thế là được rồi Coi như là cũng không mất gì <clears throat> Mấy cái nhà phía dưới bắt đầu xả tiền form Có nhà form được 9 feather Quá sớm nhờ giai đoạn round 17 Anh em ạ, à, chưa gặp nhá Nhà 9 giờ chưa gặp nhá Nhà 6 like đây rồi Nhà 6 like liệu ăn được không nhở Tôi nghĩ là ăn được rồi Nãy tôi xác định up cấp để đánh với nhà này này Nhưng mà không ngờ có những cái nhà 6 xin nữa Nhà này thì tôi ăn được Up cấp lên để ăn cái nhà này mà Cắt chuỗi, hay quá Rồi Ui, có thêm nhà có chuỗi kìa rồi chúng ta run tiếp nha anh em nhá run được 7 đó Khả năng là con Sky lên được 3 sao sớm đấy Đây rồi hay quá Rồi à, Tuyệt vời anh em ơi hai khẩu súng thần công vừa dưới Qua cái nhà nhà lai rồi thì chúng ta không cần hai con mèo nữa cũng được anh em ạ. Chủ yếu là hai mèo kẹp vào để đánh với nhà lai thôi. Bây giờ qua nhà đấy rồi, đánh bây giờ là cái nhà 9 phe giờ phải cẩn thận đấy. Bắt đầu comeback rồi. Những cái nhà phía dưới này bắt đầu xả hết tiền rồi đây này. 6 mét. Em gấu quá đen chưa ra con gấu nào. <clears throat> bắt đầu xả tiền comeback rồi nên chúng ta phải cẩn thận. Tất nhiên là với cái đội hình mà toàn hai sao như này lại cộng thêm hai con hai sao gọi thêm từ bộ Sivet như này tôi không dễ để ăn được đâu Rồi roll thôi anh em Dừng lại ở 7 roll anh em nhé Ra nhiều gấu phết đấy Uh được đấy Khả năng là sẽ có ba con lên được ba sao sớm này Skybreaker là, là, là lên đầu tiên Xong rồi là Heaven Bomber Sau đó đến con sao Breaker trong khi đấy thì phô lần của tôi vẫn chưa lên được hai sao <laughs> Ảo thật đấy Đúng phô lần lừa luôn anh em ạ Nó lừa tôi vào cái con đường này rồi thôi Chót đâm nào theo nào thôi Thực ra là chỉ cần cái con Goblin nó lên được 3 sao thôi mà Còn con phô lần nó 2 sao cũng được Không sao Ui mẹ ơi gặp cái thằng này ạ Này mất nhiều máu đấy Hy vọng là những cái con Heaven Bomber của tôi là có thể tung được trưởng Giết được một vài con Ủa hay quá nhờ anh em nhờ Được đấy Được đấy, được, được Ô, vớ vẩn lại ăn <laughs> Ảo thật Vớ vẩn lại ăn đi chứ Tôi nghĩ là không ăn được Nhưng mà mất ít máu lắm Giết lốt con đằng sau đi Đúng rồi, hay quá Được đấy chứ Được đấy chứ, được đấy chứ, được đấy chứ phải quá đỡ mất máu anh em ạ Thực ra không ăn được con cây ở đâu Nhưng mà chúng ta bây giờ chúng ta may mắn chúng ta giết được cái con cây Trước khi nó đẻ ra tức là chỉ có một con cây thôi thì nó ok hơn Không được rồi hai con cả 6 máu Hơi nhiều Rồi Thôi, rau này tôi sẽ không làm gì đâu Để ra sau đi 6-7 tiền này để rau sau xả tiền thật là mạnh Cần một cái lượng tiền lớn cái con game này này Anh em cứ có một cái khoảng tiền lớn anh em roll ấy Thì nó sẽ dễ ra hơn nha anh em nhá Do là có cái cơ chế tức là Khi mà anh em bỏ qua Bỏ qua cái con nào mà anh em roll ấy Mà nó ra một cái con mà anh em bỏ qua con đấy đi Thì hai cái round tiếp theo nó mới quay lại Đấy nó chính là cái cơ chế mà khi mà anh em Cầm được một cái khoảng tiền nhiều anh em roll Thì nó sẽ dễ ra hơn rất nhiều Khi mà nó loại những cái con mà anh em không lấy Đấy Cơ chế đấy nó vẫn theo đến tận bây giờ Nếu mà chúng ta làm cái cơ chế đấy dễ roll hơn áo giáp da bò triệu ma pháp thừa uh, được rồi bây giờ roll nhá anh em nhá roll đã tiền nhiều quá phải roll thôi Ui tôi chết mẹ rồi Kịp không Ui may quá anh em ơi lên được ba sao Ui đây rồi, hay quá Được quá bạn ơi Thôi được rồi, bán đi thôi Kịp bông, kịp bông, kịp bông Ui không kịp May quá Ui gặp thằng sát thủ luôn à Thôi không sao, thua round này cũng được Nói chung là bây giờ tôi khỏe rồi <laughs> Round sau tôi khỏe Thua một round rồi Round sau bắt đầu comeback Round sau chúng ta có sức mạnh đội hình khá khỏe Đó. Đây là chúng ta sẽ có một cặp này hai con ba sao Cho Fullen luôn vào nhỉ Thực ra là bây giờ cho Fullen vào ấy Cái con Fullen này nó bây giờ nó đang chưa có cái giáp xoay Thiếu chấn phái cho vào ăn được không nhỉ cái vấn đề ở đây là nếu mà tôi cho Fallen vào tôi sẽ phải bỏ cái con dơ so ra Đấy Mà bỏ dơ so ra ấy Thì cái bọn ở dưới nó lại không bắn được trưởng Cái vấn đề là thế Tức là nó không có cái lượng đam đến từ mấy con Heaven Bomber ở phía dưới ấy. Đấy là mà cho Fallen vào thì sẽ chúng ta sẽ có được một con nữa lên 3 sao Một con Fallen 3 sao có đồ Thế cái nào hơn nhỉ Như này hơn không Tôi tôi không nghĩ là cái này hơn đâu cho một con CM vào tất cả cùng được bắn trưởng Tất cả cùng được bắn trưởng thì, thì rõ ràng là bắn trưởng này hơn Ví dụ như cái gặp cái bọn này này Anh em thấy là Vừa lấy nhá Anh em cứ để ý anh em vừa lấy tôi có một con CM thôi đúng không cái đội hình của tôi toàn hai sao chưa có ba sao nhưng mà tôi đánh chỉ có lọt mỗi con cây thôi. Đấy, bây giờ gặp lại nhá, gặp vẫn gặp lại bọn này mà tôi lọt rất nhiều. Đấy, cái lý do tại sao đấy anh em. Đó là cái cảm nhận về cái đội hình anh em ạ. Tôi biết là cái đội hình này này nó nó chưa chắc nó đã mạnh hơn là nếu mà chúng ta kẹp một con tăng mala đâu. Đấy, con tăng mala nó sẽ giúp cho những con Heaven Bomber nó tung trưởng liên tục ở phía dưới. Thậm chí là cả cái con uh, con con uh, Sky Breaker rồi thì con sao Breaker nó có thể tung trưởng nó kết liễu được còn cái việc dựa vào cái lượng đam đến từ con phô lần mà nó biến ra ấy Cái con phô lần 3 sao nó biến ra từ một cái con mech ấy Một trong hai con Soundbreaker hay là Skybreaker ấy Thực ra bản chất của nó vẫn là đam đánh tay anh em ạ Mà đam đánh tay thì anh em cũng biết là bây giờ đam nó chưa có Đánh tay thì, thì bây giờ đam nó chưa đủ đồ để mà có thể là, là gây đam được anh em ạ Phải ra 25 cơ một cái nữa là chúng ta gặp cái bộ chín feather vừa nãy chín feather thì nó cũng counter đánh tay đấy rồi đúng rồi hay quá rồi cứ để ở đây luôn cứ ở 7 roll anh em nhá ở 7 roll đó chúng ta bây giờ chúng ta đã có 5 con full lần rồi bốn con nữa thôi anh em ạ chúng ta chỉ cần bốn con nữa thôi bốn con nữa, sau đó chúng ta sẽ up lên 9 và chúng ta sẽ kiếm đủ cái bộ Goblin Max ở level 9 nó sẽ tăng giáp cho toàn bộ đội hình luôn. Sẽ rất trâu. Thực ra là những cái con mà nó hóa từ con Fallen ấy Nó sẽ yếu hơn cái con Fallen gốc anh em nhá Nó yếu hơn con Fallen gốc đấy Ăn nổi thằng này không? Cắt chuỗi được không? Khó Giết được con cây là ăn được Hay quá Ăn được đấy Ăn được, ăn được anh em ơi Giết được con cây là ăn được Rồi Hay quá nhở Hay quá anh em ơi Tôi cắt chuỗi của nó ơi nhưng mà thằng kia nó cắt chuỗi mất rồi Tôi đánh sau có ăn được không Có ăn được chuỗi không Vẫn ăn được Hay quá anh em ơi Vẫn đứng ở 7 rôn nha anh em nhá Ở 7 rôn thôi Kiếm con mèo 3 <clears throat> Kiếm mèo 3 rồi zipper 3 lần 3 Nói chung là tôi Hyperon anh em ạ Kệ bên địch thôi Địch lên 9 lên 10 thì đấy là cái việc của đối thủ nha anh em nhá Chúng ta thực ra 58 máu mà lần nó lên được 3 thì nó cũng khác lắm anh em ạ Bây giờ áp cấp thì hết tiền Không có tiền roll đâu Với cả nó cũng khó roll hơn ấy Chúng ta cứ để ở 7 roll thôi Hyperon Cứ Hyperon thì nó cũng 31 ở 7 vẫn ok anh em ạ Miễn làm sao full lần lên được 3 sao được Thực ra là bây giờ chúng ta có một con Fallen 3 sao gọi là fake rồi đấy Fallen 3 sao fake cũng không phải là yếu đâu nhá Cũng mạnh lắm á Nó chỉ không mạnh mà cái con gốc thôi Nhưng mà nó vẫn mạnh anh em ạ Rồi Chặt thép luôn Ok Không có giáp xoay lấy giáp thép cũng được Cho tăng cái độ trầu Hai con nữa thôi U uh, còn một con nữa thôi anh em ơi Lốt không nhở Thôi cứ từ từ làm 58 máu vội gì đâu Đây này anh em để này này Để này mới khỏe Để thế này là là tí nữa nhá Hóa phát là có 4 full lần rồi đấy Anh em ạ à. Để này khóa phát 4 full lần luôn Được không? Quá được Mà thậm chí là ở đây nhá anh em cũng có thể thấy là Không phải anh em ạ Mà nó là 6 con <laughs> Tôi tính nhầm 6 con vô lần anh em nhá Căng chưa căng chưa căng chưa bạn ơi 6 vô lần đấy 6 con đấy anh em ạ Mà tôi rất tiếc là, là bọn nó hóa Bây giờ chỉ còn 5 con thôi Một con chết rồi Một con bị bắn chết rồi 6 <laughs> con nếu mà kẹp, kẹp mèo kinh phết đấy nhở anh em nhở Chưa thử mà đây bây giờ thử Lần đầu thử kẹp mèo vào căng phết đấy Vô lần kẹp mèo ra phát anh em có thể thấy là sáu con vô lần luôn sáu con vô lần đấm cũng khác gì sáu con mèo không quá ghê gớm để như này là full lần hên hên nó biến ra thành ba con ba con ba sao nhỉ anh em nhỉ ba con full lần ba sao kết hợp với ba con full lần hai sao u uh, cẳng đấy thế là nó mạnh ngay từ level 7 rồi nhá anh em nhá nếu mà kiếm được một cặp phô lần vào với cả kẹp với cả mèo thì là chơi cái bộ này kinh phết đấy chứ. Ừ nhờ, bây giờ mình mới nhận ra nếu mà kiểu Hyperon như này là chắc chắn là là nếu mà khéo là có thể là biến ra được ba con phô lần ba sao này. Kết hợp với cả thêm thêm thêm hai con à ba con nữa. Thêm ba con phô lần nữa. U thế cũng căng đấy chứ. 6 con phô lần trong này có ba con phô lần ba sao. Với một cái lượng đồ đó là full đồ thì cũng căng đấy. Ui, thế kinh quá nhở Trời Bây giờ mới biết là Thực ra nếu mà chơi như này thì nó cũng khỏe chứ Càng đấy Thế là ngoài cái bộ Feather ra 9 Feather kẹp full lần ra này đấy, Ngoài cái bộ bộ uh, à, Saman kẹp full lần ra thì Đây cũng có vẻ như là một cái sự lựa chọn không tồi đâu Ui rồi một cái đàn lần kìa anh em kìa Quá căng anh em ơi Thế thì cũng kinh đấy Ui full lần lên được 3 sao rồi Thế thì chúng ta sẽ không có trò đấy nữa <laughs> Bây giờ tôi lại bỏ con Fallen 3 sao ra Tôi kiếm một con Fallen 3 sao nữa sao Thế thì nó lại căng quá anh em nhở Ui thế thì căng lắm anh em ơi Thế thì lớn lớn mà như thế thì bao nhiêu con <laughs> ba con Fallen 3 sao ba con Fallen 3 sao Nó sẽ biến ra Mỗi con đấy nó sẽ biến ra thêm là Nếu mà đủ cái đối tượng thì nó sẽ biến ra là gì Mỗi con là biến ra hai con nữa Đúng không Vậy là vị trí nó sẽ là 6 cộng với cái ba là 9 con Ui 9 con vô lần anh em ạ Nếu mà bây giờ tôi tìm được thêm một con vô lần 3 sao nữa là nó sẽ có 9 con vô lần ở trên bàn cờ Ôi mẹ ơi 9 con vô lần Mà 9 con vô lần mà, mà, mà, mà cầm đồ 6 đô cam thì sao <laughs> Không dám nghĩ nữa nhưng mà chắc là cái câu chuyện đấy nó tôi nghĩ là nó sẽ ở trong cái truyền thuyết thôi anh em ạ <laughs> chứ còn không có đâu anh em thôi tôi nghĩ là tôi sẽ sẽ sẽ up cấp sớm mà tôi form đủ bộ rồi chứ còn bây giờ để mà bây giờ mà tôi kiếm được thêm sáu con à, chín con phô lần nữa để mà tôi lên thêm được một con ba sao nữa thì có vẻ như là nó hơi lâu hốp anh em ạ hơi lâu hốp mặc dù tôi biết là vẫn đủ cái số lượng phô lần ở trong kho đấy vẫn đủ để có thể lên được thêm một con ba sao nữa nhưng mà nó khó lắm nó không dễ đâu anh em đó ờ, thôi tôi quyết định là tôi sẽ áp cấp rồi tôi cho cái bộ goblin đủ bộ vào thôi anh em ạ Đủ bộ Goblin để nó có tăng giáp cho toàn bộ đội hình nữa Hồi máu tăng giáp cho nó trâu Cho nó trâu, cho nó khỏe Anh em nhé Rồi Ở 9 này là, là phong đủ bộ rồi này Đấy, Ở 9 là nếu mà roll ra được bom hoặc ca lông có thể đủ bộ rồi Tôi hy vọng là cái món đồ ra 30 là sẽ là một cái găng tay Kira Chúng ta sẽ kích hoạt thêm một Kira nữa Rất mạnh Rất mạnh anh em ạ rồi Khỏe quá nhở Thiếu một goblin thôi Bây giờ chúng ta có ba con full lần 3 sao rồi Chúng ta rất mạnh rồi anh em ơi Nhìn kìa Ui đấm lai như con luôn Chồng <laughs> Dạ hoàn thật sự đấm mềm thật đấy Cái bộ này nó hay hơn cái bộ uh, à, full Witcher kẹp với cả chín lé ở cái chỗ là những cái con full nó có cái hệ demon anh em nhá Tức là nó sẽ có thêm demon Thì demon này nó sẽ được cộng 50% sát thương nữa Đam nó sẽ to hơn gánh tay nó sẽ to hơn Trầu đấy Bộ này mà lên được 6 Goblin thì trầu lắm anh em ạ Vừa trâu đang vừa to Vừa trâu đang vừa to lại, lại, lại Còn rất khỏe nữa Máu rất trâu Toàn 3 sao thôi anh em Con full lần 3 sao Khỏe quá nhở Ờ tôi nghĩ trận này vô địch rồi anh em ạ Cái bộ này thì làm gì có cửa đâu Bộ này không có cửa anh em ạ à. Assassin càng không Assassin cái cửa gì mà đánh với Goblin 3 sao Goblin 3 sao full giáp với cả full máu thì Assassin nó không có cái cửa gì mà nó nhất kích tất sát được cả Đấy Tôi thậm chí bây giờ tôi còn chưa đủ bộ Goblin nữa Đấm như con rồi Khỏe quá anh em ơi Đây rồi găng tay rồi U uh, đây rồi có luôn Hay thế nhở Quá tuyệt vời anh em ạ lấy găng tay Kira thôi Kích hệ Kira là, là full 6 con luôn á Đủ 6 stack luôn Quá ngon Máy bay này Ui rồi ôi, đủ bộ Homelin luôn này Hay quá Quá tuyệt vời các em ơi Thôi xong rồi, thế này chắc chắn vô địch rồi anh em ạ Cái cỡ nào mà, mà đấm được cái bọn Goblin này đây của Berlin Hyperion kẹp với cả Fallen Witcher Giai đoạn giữa game 6 con Fallen đấm nhau Bây giờ đến cái giai đoạn mà cuối game là Full Goblin kẹp với cả Fallen 3 sao Quá khỏe anh em ạ Ui Mà hình như là là cái bọn Fallen này nó còn được hưởng Kira nữa anh em ạ Mấy con Fallen bóng nó hóa ra mà nó vẫn được cộng Kira luôn Khỏe thế nhở Khỏe thế Hay quá anh em ơi Đùa Bây giờ tôi chả cần ra bom nữa Bom nó cũng chả có đồ mà dùng Để như này mạnh lắm rồi anh em ạ Bom để giữa bàn cờ tôi cũng không thích không thích bom luôn Tôi thích để cái này hơn anh em ba sao đúng không? Bây giờ nếu mà cho bom vào thì bỏ con gì ra Chả nhẽ lại bỏ mèo Mèo thì nó là mech thôi mà Nó có phải goblin đâu đúng không Đây lại bỏ ca lông à Rồi Bom đừng có ra nữa bom ơi <laughs> Lần đầu tiên chơi Goblin mà phải cầu xin bom đừng có ra Bởi vì nếu mà bom ra chả biết thay con nào Đấy, bom chả nhẽ bom một sao vào thay mấy con ba sao Không, chơi bộ này là phải ba sao anh em ơi Anh em nhìn kìa Ui, vô lần ba sao nó vẩy cho Trông bọn lai bây giờ trông tắt điện rồi à? Lai tắt điện Ui, anh em nhìn con rồng kìa Con rồng, cái đường đạn của con phô lần nó vừa chạm vào con rồng Con rồng bay màu luôn Khỏe quá anh em ạ à, Tôi ờ, dừng lại ở 9 Tyrone thôi anh em nhá Lên 10 thì chắc là ờ, uh, 6 Goblin 6 Mech nhưng mà nó lại cần phải có con bom nên là tôi cũng chưa biết là tôi có lên 10 không 6 Goblin 6 Mech để kiếm ra bom ba à? <laughs> Bom ba cũng chỉ để hóa hóa phô lần thôi mà Cái gì cơ Vũ ca cười cười cái gì đấy bạn ơi <laughs> Tôi là tôi rất thích cái ông này Đấy, thua vẫn cười Đấy, thế là được rồi, chơi game thế là vui vẻ rồi, thế là tốt nhá chơi game mà lại thua lại chửi nhau rồi thôi nó lại không có gì nó hay nữa rồi thế nó lại không phải là giải trí nữa rồi Đấy, chơi game mà lại thua lại chửi nhau thì nó lại không phải là giải trí và, và bây giờ hiện tại là có rất nhiều người là như thế đấy ở trong con game này tôi biết cái điều đấy đấy mà thua cười được như thế là nó rất là vui rồi thế nào có ăn rồi không chín xin đúng không ui chín xin ở cửa không cửa luôn không có cửa luôn mà thậm chí là còn bị lọt nhiều cơ anh em ạ anh em nhìn cả trời nó trâu quá cái bộ này nó trâu mà nó vừa trâu mà nó lại còn đam nó vừa to nữa rồi nói chung là trận này cái thế trận nó đã <laughs> ngã ngũ rồi anh em ạ cái tầm này thì, thì, thì, thôi các bạn làm gì có cái cửa nào đâu bọn Clyde thì thôi không có cửa nha anh em nhá phải dừng lại ở 9 đấy kia là thôi coi như là xong rồi lên 11 còn chưa chắc là ăn được chứ đừng nói là là, là ở 9 đấy còn 9 assassin lên được 10 thì có cái gì khác biệt không tôi nghĩ là cũng chả có cái gì khác biệt cả nó cũng vẫn thế thôi mà đánh cái kiểu gì solo được ba con full lần full đồ cam càng kéo về lết game thì càng thua anh em ạ không có cửa anh em nhá lên được 10 chỉ thêm được kira thôi mà bộ 9 xin vừa lên 10 thêm được kira thôi nói chung là, là tôi thì cũng có cái món đồ ở đây là chống hồi máu rồi nên tôi cũng chả sợ lắm một lần cũng chơi khỏe quá anh em ạ Cảm giác như là ừ, Không thể làm mà giết được cái con Thậm chí là con hai sao nó biến thành ấy hai sao biến thành cũng không giết nổi luôn Thôi sao Bay màu Bay màu lai rồi Thế còn 9 assassin thì sao Chắc là cái kết cục là cũng chỉ là đến ván sau thôi anh em ạ Thôi rôn lốt thôi Lên 10 không nhỉ Chắc là cũng chả cần lên 10 rôn nốt con mèo ba thôi là xong rồi Lên 10 gì nữa đâu Mà trận này đúng kiểu không sao bom luôn <laughs> nhưng mà tốt thế là tốt không ra bom là tốt tôi cần không ra bom <laughs> ra bom mới yếu ra bom đâu mạnh đâu để cái này mạnh hơn anh em cứ nhìn tôi để hẳn coi như là năm con đứng chụp vào nhau luôn giữa bản đồ luôn cái vị trí mà mà hiện tại là nếu mà ra bom mình nó sẽ đặt ở vị trí con phô lần đấy thì bây giờ tôi tôi tôi để cái con phô lần ở vị trí đấy luôn chứ còn bom bây giờ ra thì cũng để ở góc thì nó cũng có cái gì đâu khổ cứ để ở giữa cái bàn cờ như này luôn cho nó màu Bây giờ bố con thằng nào nhảy vào đây đấm được đâu ừ. Khỏe quá rồi Đây rồi chén thánh nữa Châu <laughs> Châu lại càng thêm châu anh em ạ Rồi thôi hết tiền thôi anh em ơi Tầm này Ui chưa kịp hết tiền đã lên được mèo ba Thế là xong rồi Xong rồi bạn ơi Thôi rồi xong rồi đã Bây giờ lên 10 kẹp thêm con máy bay vào nữa <laughs> Đúng kiểu lên 10 đạt KPI <laughs> Chỉ tiêu là, là được rồi Khỏe quá anh em ạ Rồi Phải quá, làm sao mà đối thủ có thể ăn được nổi đây Trông kìa Con cáo nó còn không nhắc được tay lên luôn Rồi anh em ơi, anh em thấy dã man không? Cái bộ này cũng kinh khủng thật sự ấy Không biết là có anh em nào ở trên kênh đã chơi thử cái bộ này chưa Nhưng mà Tôi cảm nhận như là tôi chơi bộ này trông cũng bá đạo lắm anh em ơi Không biết là, là liệu rằng là nó có thể là xoắn ngôi được cái bộ Feather kết hợp với Fallen Hay là cái bộ Saman kết hợp Fallen không nhở anh em nhở Rồi thì cái đấy thì hãy để cho anh em đánh giá nhá Anh em chơi thử rồi anh em đánh giá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 Chúng ta vẫn chưa thử hết đâu. Chúng ta còn rất nhiều layout có thể thử được với full Rồi, anh em có thời gian anh em lựa chọn clip bên trái để xem tôi dồn toàn bộ đồ cho sao Ripper anh em nhá. Một cái hố máu di động ở trong cái bộ gót đỏ nó sẽ mạnh cỡ như nào Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi chơi Fallen Witcher kết hợp với 9 Feather Một trong những cái bộ mà nó khá là mạnh trong cái thời điểm hiện tại và cuối cùng nếu anh em yêu quý tôi thì anh em có thể ủng hộ cho tôi bằng cách donate cho tôi qua hệ thống Super Chat cũng như qua Momo hoặc anh em cũng có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi hàng tháng. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!